à, Xin chào tất cả mọi người Hôm nay Phước Sửu Và Ben Nguyễn Hai anh em tụi mình sẽ à, phân tích cho quý anh chị Lý do chọn lựa một căn biệt thự 15 x 20 gọi là ừ, gọi là biệt thự đơn lập của dự án Zaga Nhà Bè Vâng, à, các anh chị thông mến hiện tại nếu như mà thị trường à, phân khúc sản phẩm biệt thự đơn lập tại khu vực Nam Sài Gòn mà với vị trí mà rất là thuận tiện di chuyển về trung tâm thành phố Hồ Chí Minh và đặc biệt là sản phẩm bàn giao mới ở à, trên thị trường hiện nay thì dây gai nhà bè với những cái sản phẩm biệt thự đơn lập 15 x 20 một diện tích vô cùng lớn ờ, sẽ là một trong những cái lựa chọn hàng đầu của các anh chị khách hàng khi mà chúng ta có nhu cầu chuyển về sinh sống tại một khu đô thị mới Nam Sài Gòn hiện nay thì và hôm nay thì ờ, rất là vui khi mà được nghe anh anh Sửu sẽ có những cái chia sẻ về những ưu điểm và nhược điểm tại cái dự án à, cũng như là loại hình sản phẩm biệt thự đơn lập 15 x 20 bởi vì anh Sửu là một trong những người anh đã từng uh, gắn bó với dự án này từ cái giai đoạn mà dự án mở mới mở bán đợt đầu tiên đến giai đoạn nhận nhà và chúng ta đang có mặt tại đây à, xin mời anh Sửu ạ à. à rất là vui à, khi mà mình là trong một trong những là mình người gọi là uh, đi từ đầu với dự án và có giao dịch chuyển nhượng cũng khá nhiều uh, anh chị uh, đã là cư dân ở trong khu dân cư này thì cái dòng biệt thự 15 x 20 này thì được thiết kế dạng như là một biệt thự đơn lập ở bên Nguyễn yeah. Dạ. thì uh, chủ đầu tư ở đây rất là tinh tế bởi vì những cái căn biệt thự đơn lập như mọi người đang nhìn thấy thì thiết kế hai mặt tiền trước sau và cái mặt tiền đây là mặt tiền sau ở bên Nguyễn à. à dạ có hai mặt thoáng hiện tại mình đang ở mặt sau đúng không anh Sửu chính xác à. à, nhưng mà cái mặt này á, là nó có một cái điều đặc biệt là nhìn xuống sông à, theo như Phước Sửu đang bay lay cam thì yeah, dạ, mọi người thấy sông. cái dãy à, biệt thự này nè nó đang yeah. Dạ. nhìn trực diện về bờ sông luôn yeah. trước mặt bờ sông mình là một cái công viên giác quan à, đa màu sắc và có khá nhiều à, cái à, sân à, dụng cụ tập thể dục nữa và cái căn biệt thự này được được thiết kế là một trệt hai lầu và áp mái ở trên bên Nguyễn Ha. Yeah. Dạ à, với căn biệt thự này chủ đầu tư thiết kế khá tinh tế bên Nguyễn với cái tầng 1 thì à, được thiết kế giống như là thông tầng vậy đó yeah, dạ, thông tầng. À, nên đó là từ cái ở tầng trệt thì mình có một cái lối thông tầng ở trên và nên là tầng 1 và tầng 2 thì nó được à, thiết kế thông thông nhau ở à, à, khu vực là ban công à, và khu vực là phòng khách nên đó là khi mà quý anh chị từ tầng 1 hoặc tầng 2 mà anh chị nhìn trực diện ra sông thì rất là dễ dàng dạ, luôn rất là đẹp luôn tại khu vực ban công rất là thấy là ở ngoài nhìn vào thì thấy là khu vực ban công ở mặt sau thì à, chủ đầu tư sẽ bố trí ở những khu vực à, tầng 2 nè và tầng 3 với khu vực ban công rất là rộng các anh chị và cái tầm view như thế này với cái độ cao tầm view chúng ta sẽ nhìn trực diện tại khu vực công viên cảnh quan cũng như là view view sông luôn thì rất là thoáng yeah. Dạ. chính xác các bên Nguyễn ạ, à một à, cách thiết kế rất đẹp một cái gam màu ở đây gọi là bán cổ điển phong bên Nguyễn dạ đúng rồi để kết hợp và vừa gọi là hiện đại và một chút và pha một chút à, cổ điển vào yeah. Dạ. và với cái tông màu này thì rất là nhiều khách hàng đánh giá là một cái tông màu khá khá hợp lý và không bao giờ gọi là bị lỗi thời ấy, bên Nguyễn yeah. Dạ. à, và ở đây um, chủ đầu tư thiết kế khá tinh tế có à, nhiều công viên đa sắc màu xuân hạ thu đông thì có khá nhiều màu hoa và như bên Nguyễn thấy là à, mỗi mỗi mỗi mùa hoa thì sẽ có một sắc hoa khác nhau à dạ. khá đẹp và cái căn biệt thự nữa nó có cái một cái tinh tế hơn nữa đó là um, khi mà quý anh chị mà sở hữu cái căn này là chỉ là nhà thô thôi yeah. Dạ. và bên bên trong là nhà thô bên ngoài hoàn thiện nhưng mà xung quanh là tất cả cái hệ cửa rất là nhiều đó bên Nguyễn yeah. Dạ. nó khá thoáng luôn bên Nguyễn ạ à. dạ hệ cửa ừ, kính rất, rất là nhiều bất kỳ phòng yeah. nào tầng nào cũng có cửa sổ hết yeah. và ngay cái toilet á, thì như bên Nguyễn hiện thấy họ là à, cũng gần như cũng có gọi là ban công luôn yeah. Dạ. à, khá đẹp khá thoáng rất một cái cách uh, yeah. À, dạ. thiết kế khá hiện đại uh, giúp cho khách hàng uh, ở đây khi mà nhận nhà đó Biên Nguyễn thực yeah. Dạ. sự hài lòng yeah. và cảm giác như nơi đây là một cái nơi gọi là đáng sống đó, bên Nguyễn ạ. Yeah. Các anh chị cũng cũng được biết là đối với cái sản phẩm đơn lập mà bàn giao mới có một ưu điểm rất là lớn mà em rất là thích đó là khi mà bàn giao mới thì sẽ là bàn giao thô, hoàn thiện mặt ngoài và thô bên trong và đặc biệt là vì lý do là thô bên trong cho nên là gia chủ chúng ta có thể sẵn sàng thiết kế cái phần nội thất bên trong theo ý muốn của mình Chính là xác. các em rất là thích cái thứ hai nữa là đối với cái mặt trước của dự án sẽ là khu vực đường chính rồi mặt sau sẽ là khu vực công viên và uh, cảnh quan sông rất là mát mẻ như thế này thì nó có tạo nên một cái không gian yên tĩnh gần như là tuyệt đối đối với những anh chị khách hàng đặc biệt là đối với những anh chị khách hàng mà chúng ta có cái tầm tài chính có thể sở hữu được những dạng biệt thự đơn lập như thế này thì cái vấn đề về cảnh quan và về cái không gian sống được yên tĩnh là một điều em nghĩ là rất là tối ưu và dự án này thật sự là đáp ứng được đối với tất cả các anh chị ạ. Đúng rồi. À, dạ. với một mức giá khá hợp địa hợp lý cho cái thời điểm này. Bởi dạ. vì à, là hiện tại đang à, dự án đang trong cái à, tiến độ là bàn giao nhà. Quý vị khi mà vào đây là bây giờ là anh chị có thể nhận nhà ngay là bên Nguyễn. Dạ. Và một cái điều đặc biệt là trong vòng khoảng 6 tháng đến một năm thì chủ đầu tư sẽ làm à, cấp chủ quyền cho từng càng cho bên mình luôn dạ khá hợp lý giai đoạn này thì theo như anh sử bạch mí thì à, giai đoạn này là chúng ta có thể thương lượng à, được những cái sản phẩm chuyển nhượng với giá rất là tốt không Đúng qua rồi. giỏ hàng mà anh sử được cập nhật cái thứ hai nữa đó là à, là vừa rồi thì theo như cập nhật chỗ hàng thì chúng ta đang có một cái sản phẩm biệt thự đơn lập 15 x 20 tại khu vực này với giá rất là tốt và các anh chị nếu như mà chúng ta có nhu cầu có thể liên hệ đến số hotline trên màn hình để được anh Phước Sửu trực tiếp tư vấn cái sản phẩm này đến với tất cả các anh chị khách hàng ạ. À. Đúng rồi, Phước Sửu và bên Nguyễn với số hotline bên dưới thì à, sẽ cung cấp cho anh chị đầy đủ các thông tin và đồng thời cập nhật đến anh quý anh chị theo có một cái lịch mở bán mới của giai đoạn sắp tới ha. Dạ rồi, và bây giờ thì bên Nguyễn xin chào và hẹn gặp lại các anh chị trong những video clip tiếp theo ạ. À.